Dạ, yeah. uh, TV256 uh, mến chào quý bà con cô bác và dạ, yeah, mến chào uh, quý anh chị em. Uh, hồi nãy đó thì TV uh, ờ, có nói chuyện với chị Trương Thị Yến uh, coi như hai chị em tâm tình với nhau về cái uh, vụ mà dân hoang uh, mà bị mất đất ở uh, Thủ Thiêm á. Uh, Trường Thịnh á, thì uh, bây giờ TV muốn chia sẻ với quý anh chị về cái bài viết của cô uh, Trần Thị Hải Ý uh, ở trang ờ, Dân làm báo Việt Nam nha thì TV thấy nó liên quan đến cái ờ, cái bài viết này thì cái vấn tất cả các dân oan Việt Nam mà mất đất á, mất nhà cửa á, đều nên cần đọc cái bài viết này thành ra vì lý do đó TV thấy cái tầm quan trọng của bài viết này thành ra TV mong quý anh chị em ờ, lắng ờ, ờ, lắng nghe nha mấy anh chị em mà mất đất đó, mất nhà cửa đó nên lắng nghe bài viết này tại vì đó đây là những cái bằng chứng để mà các quý anh chị em có thể mà thu thập để mà uh, nói chuyện với uh, những cái nhà cầm quyền Việt Nam nói chuyện với công an nói chuyện với bộ đội hoặc nói chuyện với uh, thanh niên xung phong gì đó dân phòng gì đó đang uh, có những cái ý định mà cưỡng chế uh, đất đai uh, gọi là nhà cửa của quý anh chị em thì bài viết uh, trước đây, sẵn đây TV cũng uh, xin phép uh, uh, dân làm báo nha dân làm báo với Trần Thị à, Hải Ý nha. và dạ, à, bài viết à, có từ đề là Vườn rau à, Lộc Hưng bồi thường hay hỗ trợ chấm hỏi. Trần Thị Hải Ý à, dân làm báo hỗ trợ là hàm ý Ủy ban nhân dân quận Tân Bình à, họ ủi nhà cướp đất, phá tài sản là đúng, dân sai. Bồi thường nghĩa là họ sai, dân đúng. Hơn nữa, hỗ trợ thì muốn đưa bao nhiêu cũng được, do họ đơn phương ấn định khơi khơi. Còn bồi thường thì trên nguyên tắc thông thường phải làm đúng giá thỏa thuận giữa hai bên, tức giữa họ và nạn nhân trong khu à, vườn rau Lộc Hưng đóng ngoặt mở ngoặt và đóng ngoặt đó à, bây giờ à, bây giờ TV tiếp theo nha trong bài viết này người viết tự cho phép miễn bàn về mặt pháp lý chẳng là trên mạng xã hội đã có rất nhiều bài phân tích khách quan rạch ròi thuyết phục đính kèm hình chứng chụp từ nguyên bản nhiều loại chứng từ khế ước hợp pháp song ngữ Pháp Việt được cấp từ năm 1955 thời Việt Nam Cộng Hòa sau Hiệp định Geneva chia đôi Việt Nam 20 tháng 7 à, 1954 chứng minh và khẳng định vùng vườn rau Lộc Hưng không là đất công ờ, đất công ờ, trong ngoặc kép cụ thể chiếu theo quyết định à, 111 à, CP 1977 ờ, đến 1991 và luật đất đai 1933 1993 1998 và 2003 của chính nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành. Ngược hẳn các tho truyền thông báo chí chính thống nhập nhằng lương lẹo lý sự cùn quyết đồng ca à, bao biện cho thú tánh của đảng cầm quyền hèn với giặc ác với dân bù lại người viết mạo muội à, mở ngoặt nói có sách mắt có hình chứng à, đóng ngoặt về vài kết quả thu hồi đất à, nhân dân phát triển và vài xứ khác người ta đã hành xử như thế nào so với chế độ hiện hành trên đất nước Hồ Chí Minh bài viết rất hay là nằm ở chỗ, chỗ này đó là uh, họ đưa ra những cái ờ, hình chứng rồi nói có sách mách cái chứng đó để mà mà uh, mà so sánh với cái, cái cách hành xử của của đất nước mà Hồ Chí Minh <laughs> và người viết dành quyền đối chiếu bình luận cho bạn đọc đặc biệt cho chư vị còm sĩ lái gió quen thuộc hay các chuyên gia phê bình à, chuyên gia phê chứ không bình vì chẳng dám đọc bài chủ như mọi khi đó quý anh chị em thấy đó thì ờ, sơ qua thôi thì uh, ờ, TV muốn uh, cho quý anh chị em đi thẳng uh, vào những cái uh, cái ngôi nhà như thế này uh, nó đặc biệt ghê không quý anh chị em thấy không đường nữa là xa lộ rồi uh, hai ba lên đây mà có ngôi nhà nằm trình đình như vậy đâu có ai gì cưỡng chế được đâu mà câu chuyện này nó xảy ra bên Trung Quốc đó thưa quý anh chị em Thấy không chủ căn nhà năm tầng này là uh, Lu Ba Gen một uh, nông dân chân vịt 68 tuổi ngụ tại thị xã Ôn Lĩnh tỉnh Chiết Giang phải không ông này ông đòi bồi thường là 50 ngàn uh, tiền uh, tiền euro thì phải mà trong khi đó đó uh, chính quyền uh, uh, Trung Quốc uh, giá của chính quyền địa phương áp đặt thì chỉ có 32.200 euro à chữ chữ e này tôi nghĩ là euro đó đổi ra euro đó mà rốt cuộc lại lại ổng được bồi thường là 50.000 euro thì ờ, bồi thường 50 ngàn đó thì mới mới phá được cái nhà của ổng thấy không để, để mà xây con đường à, ngôi nhà hiên ngang bất chấp mọi áp lực và trở ngại cái ngôi nhà thứ hai nè phần thứ hai nè ờ, TV thấy quý anh chị em thấy đó à, thấy chúng ta thấy có cái có uh, có người ta đào xung quanh cái căn nhà này nè để làm khó dễ cái chủ nhà đấy TV đọc cho quý anh chị em nghe rõ ha vì cho rằng khoản bồi thường không thỏa đáng ông giao Khung Minh ông giao ở Khung Minh cô Minh đó à, Văn Nam khăng khăng từ chối như mường nhường mảnh đất vàng của mình và mặc dù sau đó chủ đầu tư cho đào tung đất quanh nhà à, kể cả bày trò bằng tiện cắt nước cắt điện nhưng vợ chồng ông ấy và bà mẹ già ngoài 80 tuổi vẫn kiên gan giữ vững lập trường trụ lại không có chuyện dùng vũ lực cưỡng chế thấy không không có ai cưỡng chế được hết đấy thấy không người ta quyết giữ mảnh đất mà của cha ông tổ tiên của người ta để lại hoặc là do tài sản của người ta công khó làm việc của người ta để gây dựng nên căn nhà làm sao mà có thể lấy được cái mảnh đất đó của người ta được khó lắm quý anh chị em ơi người ta sống chết với cái mảnh đất của mình đó giống như giặc ờ, tàu mà nó xâm lược Việt Nam đó mà cả ngàn năm rồi cũng không được chơi thấy không người Việt Nam vẫn kiên cường giữ cái mảnh đất của mình thôi rồi chuyện thứ ba kế tiếp ngôi nhà triêu người à, trước trung tâm thương mại đó trước mặt quý anh chị em thấy ngôi nhà tồi tàn đây nè thấy không ngôi nhà từ tồi tàn mà trước những cái cơ sở thương mại đồ sộ ở bên Trung Quốc nè người ta cũng đâu có chuyện chế dược được đâu thấy không Ờ, chẳng mãi mai ờ, quan tâm xung quanh là đường xá nhộn nhịp và trung tâm mua sắm ờ, sang xa chăn xa trường xa đó ở hồ nam nè thấy không người ta đâu có làm gì được đâu rồi bây giờ trường hợp thứ tư à, ba gia đình làm tốn nhiều tỷ đô la mỹ thấy không những cái gia đình đây người ta xây cái căn nhà đây mà chính phủ mỹ bây giờ cũng phải chịu thôi à, ô không phải chính phủ Mỹ cái này là cũng ở Trung Quốc nha cũng ở Trung Quốc nè thấy không TV thấy cái đường có chữ tàu nè thành ra TV thấy là Trung Quốc đó một ngôi nhà cao tầng tại Quảng Châu bên Tàu đã khiến dự án ờ, đường giao thông phải điều chỉnh bản ờ, thiết kế ờ, đường chạy thẳng thành đường chạy vòng, phải không? Tại vì mấy căn nhà người, người ta không có cho cướp đất nè, Ờ, không ai cưỡng chế được hết rồi đâu có cưỡng chế giống như bên ờ, bên ờ, nước Việt Nam của mình ờ, bên nước Việt Nam mình nhà nước coi dân như cỏ rác gì đó muốn cướp nhà thì cướp thôi tại vì dân mình hiền quá rồi à, thứ năm ngôi nhà cố thủ đó quý anh chị em thấy một cái, cái đường đi người ta đang thênh thang như vậy có ngôi, ngôi nhà chặn giữa nè cũng cũng không làm gì được dân thấy không Căn nhà cuối cùng à, trong khu vực nằm tên hơn ở giữa một con đường đang được xây dựng ở Nam Ninh, khu tự trị Quảng Châu. Thấy không? Cũng đâu có ai ủi sập được đâu. Nó không có chuyện mà cưỡng chế giống như à, giống như nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa. Bây giờ cái phần C này là phần dành cho những quốc gia khác thì lượt dẫn chuyện thu hồi đất ở bên Úc đó bên úc cũng vậy nè chúng ta thấy cái hình nhỏ xíu đó không đó cái hình ngôi nhà nhỏ xíu đó đó uhm. ở giữa cái hai cái bên ngôi nhà chọc trời đâu, đâu có lấy đất đâu có lấy phá nhà của người dân được đâu đến nay căn nhà này vẫn nằm rúng ró giữa dãy Ờ, chung cư hiện đại cao liêu nghiêu ở Melbourne ở Australia nè ngôi nhà đây là gọi là ngôi nhà kiến nè à. rồi bây giờ đến chuyện bên Pháp căn nhà này có ông chủ là ông chủ là Sala Ochen nè cũng vậy thôi đâu có ai mà mà chính quyền nào mà có thể mà mà cưỡng chế nhà ông ta được đúng không à. bên xứ mỹ cũng vậy thôi à. đất đai nhà cửa của người ta nó là nơi mà người ta có thẩm quyền mà làm sao mình lấy được người ta không thích bán thì cũng phải chịu thôi người ta không thích thích bán thì cũng phải là là là xây cái ờ, hai cái building lớn như đây cái, cái nhà nhỏ xíu đây nè đây là những chừng, ờ, hình ảnh ờ, chụp ờ, là làm bằng chứng đó cho chúng ta thấy rằng là không có vụ cưỡng chế không có vụ mà mà mà bồi thường cho nhà dân là muốn bồi thường bao nhiêu là bồi thường rồi đuổi dân ra khỏi nhà đâu người dân họ sống chết với với cái mảnh đất với cái ngôi nhà của họ ở đây cũng vậy thôi đây là cái cái cái cái cái cái nhà bà Vera Cooking nè thấy không rồi bây giờ đến cái lượt mà tổng thống ờ, đương kim tổng thống Donald Trump nè muốn xây cái cái cái casino đó cái cái mà cơ sở đánh bạc đó cũng cũng đâu có làm cho người ta uh, ủi cái nhà sập đâu Đúng không đó nó là những hình ảnh uh, bằng chứng uh, như vậy đó Bây giờ hình ba ngôi nhà huyền thoại của bà cụ Eddie ờ, Macefield nè. Đó quý anh chị em thấy hình ảnh nè. Đó ngôi nhà nhỏ xíu nè. không? Dẫu căn nhà nhỏ xíu nằm lọt thỏm giữa ba bức tường cao lớn của một trung tâm thương mại Tân Kỳ tại 15 E Avenue ở ba Bala, Bala Seattle. Nhưng năm 2006, cụ bà uh, Edith uh, ờ, Masefield, 84 tuổi, vẫn khư khư nói không. Không có cần ờ, chi phí bồi thường 1 triệu đô la gì hết. Đúng không? Bà vẫn ở căn nhà của bà, ai làm gì được bà? Tại sao nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa này là có quyền hành lớn dữ vậy? Đúng không? Nói nhà sở hữu toàn dân mà nhà sở, sở hữu tường dây toàn dân mà người dân không biết giữ thì ráng chịu thôi đại khái là bài viết này TV thấy thấy rất, rất là quan trọng thành ra có những hình ảnh chứng minh hết đó thành ra quý anh chị em nên sử dụng bài viết này để mà đòi lại đất đòi lại nhà của mình hoặc là hiện tại mà nhà mình bị cướp á, mình cần phải lên tiếng mình bảo vệ những cái tài sản của gia đình mình nhà cửa đất đai của mình là một cái việc mà bảo vệ rất là chính đáng mà cả thế giới ờ, người ta đều ủng hộ mình tại vì mình làm việc chính đáng đúng không mình đâu có thể nào mà mà mà để nhà nước ờ, quá lộng hành như vậy muốn cướp nhà của của dân thì cướp mà muốn đuổi dân lúc nào cũng đuổi Đúng ờ, không? Ngay cả Trung Quốc là nước cộng sản đấy nè Mà họ cũng còn biết ờ, Không dám đụng đến nhà của người dân nữa thấy không? Thành ra họ còn phải chịu thua nữa mà nói nước mình ờ, nước Việt Nam rồi tại tự tung tự cách tự tác nhỉ nhà nước Việt, Việt cộng là như vậy sao thành ra mong rằng quý bà con xem được cái clip này mà nghĩ rằng mình phải bảo vệ lấy căn nhà tài sản của mình bằng mọi giá thôi người ta là nước người ta làm được thì tại sao nước mình làm không được phải không và cũng cho mấy anh công an nên đọc những cái clip này để biết là mình đang làm chuyện tội ác đối với người dân Việt Nam đó mấy cái công an mà phá nhà phá cửa của dân nó cũng nên đọc cái clip này để thấy đây là một cái trường hợp à, vô lý tại vì mình đó mình cướp được của nhà dân như vậy để làm cái gì rồi mai mốt nhà mình bị cướp thì mình nghĩ như thế nào tại sao mình hỗ trợ cho những vụ cướp nhà như vậy của người dân nhà cửa đất đai là mồ hôi nước mắt của, mắt của người dân tạo ra mà tại sao mình đi làm những cái chuyện tàn nhẫn như vậy để mà hồi tâm mà suy nghĩ lại những chuyện làm sai trái của mình ha thành ra các anh công an bộ đội dân phòng cũng nên xem cái clip này xem coi nó là sự thật đó người ta đưa ra những hình ảnh chứng minh rằng người dân có quyền ở trên cái khu đất của mình của ông bà của mình ở lại biết bao nhiêu năm nay không có cần phải dọn đi chỗ nào hết á mà nhà nước mà muốn trưng thu á thì phải trả tiền cho rất nhiều rồi mình mới chịu bán thôi mình muốn chịu quyền mình bán hay không là do quyền của mình chứ không phải chứ không phải tự nhiên rồi, rồi cưỡng chế người ta rồi trả người ta tí tè rồi là dài ổ bánh mì ờ, một mét vuông rồi rồi cướp người ta được đâu trả người ta một mét vuông mà dài ổ bánh mì hoặc một tô phở thì thì cái đó là ăn cướp rồi còn gì nữa Đúng không? mình người dân mình đâu có thể nào mình chịu đựng được cái sự bất công như vậy Đúng không? thành ra cảm ơn quý anh chị đã lắng nghe nha coi như là Ờ, bữa, tôi vi làm clip này xong rồi sẽ kế đến là cái clip của uh, uh, của chị Yến nha chị Yến mà trong khi TV nói chuyện với chị Yến nó uh, vừa qua ha cảm ơn quý anh chị đã lắng nghe nha uh, TV xin uh, mến chào hello chị Yến ơi dạ sao bữa nay chị khỏe không dạ, dạ khỏe rồi chị muốn <laughs> nói cái gì về, về vấn đề <laughs> mà dân oan thủ thiêm nữa không thì thì dạ, cái, dạ. Ờ, cái việc trình bày nha dạ, dạ. TV 256 á, bắt đầu thâu đó dạ. dạ tôi là, Trương Thị Yến à, à năm nay sáu tuổi à, kính, kính chào ờ, à, tất cả bà con ở Đồng Hương ở quê nhà thành phố Hồ Chí Minh và, và tất cả những, những người, người à, à, dân, dân đang định cư ở Hoa Kỳ. Yeah. Và dạ, dạ, tôi, tôi cũng có về đây, tôi cũng có quen một số người bà con ở bên đây, Thì tôi cũng kính chào bà con ở bên bên Hoa Kỳ dạ, và tất cả những bà con ở đồng hương và những dân các những dân quan trường thành và thủ thiêm và lập hưng Ờ, à, tôi, tôi tên, tên là Trương Thị Yến năm nay 66 tuổi, tuổi. À, à, lúc, lúc trước thì, thì ờ, à, à, cách đây ờ, mấy tháng thì tôi đã xuống đường đã ở thành phố Hồ Chí Minh tất cả bà con đều biết và dạ, dạ, chào luôn tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phó thủ tướng Dương Hòa Bình tổng thanh tra Lê Minh Khái và dạ, ông Quẩn tất tất cả chính quyền ở quận 2 và thành phố Hồ Chí Minh tôi, tôi cũng có nhắn gửi đâu lời về trung ương về tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng ông phải ra lệnh làm một cách chiết để dân quan trường tỉnh và thủ thiêm tôi nghe ông, ông Nguyễn, Nguyễn Sinh Phúc, Phúc Thủ tướng Nguyễn Sinh Phúc, Phúc có chỉ đạo Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình và Tổng Thanh tra Lê Minh Khái làm chủ trì để giải quyết cho dân quan trường thành và thủ thiêm tôi mong chiến này Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình và Tổng Thanh tra Lê Minh Khái làm cách triệt để nghiêm minh minh bạch rõ ràng để lấy lại lợi ngọc lòng tin của nhân dân chúng tôi cái ngày hôm qua tôi nghe ông phó phó thanh tra đặng công quẩn và ông nguyễn hồng điệp ở số một thì nhầm và phó chủ tịch thành phố quỳnh cách mạng và chủ tịch hai nguyễn phước hưng và tất cả những ba mươi mấy hộ dân thủ thiêm và chị Thịnh Đan họp ở số một Ngô Thị Nhậm nhưng, nhưng mà, mà cái họ thấy cái cuộc họp đó giống, giống một cuộc họp định kỳ chứ, chứ không, phải một cuộc họp dứt khoát để cho dân thủ thiêm đi về thành phố ăn tết mà còn cuộc họp đó, đó còn kéo dài dân thủ thiêm phải ở đó phải tiêu qua phải năm giờ đêm lại nhà tổng bí thư nguyễn phú trọng sáu giờ phó thủ tướng trương hòa bình và ra các cơ quan của mấy vị đang làm việc tại sao không làm việc đi nếu ông phó thủ tướng trương hòa bình ra làm việc thì phải, phải có, một cái công khai rõ ràng cho dân thủ thiêm biết, biết có một cái giấy tờ kết thúc đi rồi qua đó thì tháng hai ờ, vô làm việc với dân cũng được tại sao cứ cứ cứ cứ ờ, ờ, đưa ông đặng công quận đặng công quận là một bốn tám ba là sai rồi với dân thủ thiêm rồi bây giờ, giờ đưa ông đặng công quận ra là ngồi để để làm gì để cho dân nói trên đầu trên cổ chửi bới vậy dạ những xin lỗi chị nha dạ. xin lỗi à, xin lỗi chị Yến nha cho TV xem vào chút xíu là TV nghe qua cái à, cái gì mà 1483 đó chị có cắt nghĩa cái 1483 ờ, như thế nào không thưa chị 1483 đó là, là của bên dân Thủ Thiêm nhưng, nhưng mà 1483 không, không rõ ràng không, không biết ranh giới cột mốc ở đâu Ồ. phải nói như vậy cũng như, cũng như là, hình, hình dung, dung như vậy chứ không phải là dứt khoát dạ. hình dung như vậy nhưng mà dân dân tôi đang cần cái sự dứt khoát dạ. cái sự cốt Đức dân chúng tôi không, cần có cần sinh nhìn cần cần sự thực tế chứ không, không cần cái sự hình dung yeah. như như vậy ranh giới không rõ ràng ồ oh, ranh giới không rõ ràng cái nghị quyết 1483 à, đó yeah. Dạ còn, còn cái, cái, à, à, bảy bảy hai ba của dân quan bên, bên trường thịnh yeah. Dạ. thì, thì cái chuyện đó là phó thủ tướng trương hòa biết yeah. đó, à, của văn phòng à, bên thủ tướng thanh tra chính phủ đưa vào thành phố hồ chí minh thành phố không thi hành nguyễn thành không không không không thi hành dân quan trường thịnh chúng tôi đang nhờ ông phó thủ tướng Chu Hòa Bình Chuyến này, này ông có về thành phố Hồ Chí Minh đã làm việc rõ ràng về việc 1483 để giải quyết điểm cho dân quan trường thịnh tôi đi một cái dự án ba năm không hoàn chỉnh phải thu hồi dạ. một cái dự án mười lăm năm để, để nhậu, nhậu nhau phân lô nó bán mà nó lại nhóm mà để cho dân tôi phải đi 16 suốt 16 năm trời rồi bên mình dùng phải đi suốt 16 năm trời làm làm than khổ sở gia đình đi tan con cháu thất học ở nhà thuê nhà mướn không đủ đóng tiền nhà thì ta đuổi thậm chí nhà tôi bây giờ không có đủ đóng con tôi lo đóng tiền học cho cho cho trẻ con nó bây giờ không tiền đóng tiền nhà là tết nay người ta phải hết ra đường cái hoàn cảnh y như là hưng mà kết nhất mới hết ra được mình không có tiền đóng ra thì, thì, mình phải gì chứ sao Yeah. Dạ. Nhưng mà hoàn cảnh của, của dân, dân tôi á, có, có nhà, có đất, đất rõ ràng. Ha. Mà, mà đời ông Lê Thanh Hải, Tất Thành Ca, Nguyễn Tư, Nguyễn Đua, Nguyễn Hữu Tính, đồ à, Lê Quảng Quân rồi đó là nó thu hồi nó, nó phải nói nói là nó cướp đất của người ta đất dân cư đất ngoài ranh mà cướp đất của người ta hất người ta ra đường mà suốt hai mươi mấy năm trời nay sáu năm bên Thủ Thiêm thì hai năm bên, bên Trường Thịnh là mười sáu năm mà ông, ông tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng ông thủ tướng Nguyễn Phú Phúc ông phó thủ tướng Trương Hòa Bình tại, tại sao mà mày không đã nghe dân dân tôi đã kêu qua nhiều lần rồi không biết là, đi đi ra Hà Nội là phải hai mươi lăm lần Dạ, hai mươi lăm lần đi Hà Nội Trời ơi, biết bao nhiêu tiền của đổ vô trong đó Còn, xuống, xuống, à, xuống, xuống, à, à, xuống, xuống đường, ở thành phố Hồ Chí Minh không biết ngàn lần nào mà nói Mà tôi, chính, chính là bản thân tôi quay trực tiếp 95 clip 95 clip Tổng Bí thư Nguyễn Trọng và và và Thủ tướng Nguyễn Phú Phúc Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình 95 cái clip bên hai 24 chiến chương mấy ông giặt ra coi nếu đó giờ mấy ông không coi mấy ông giặt ra coi quay trực tiếp bên hai 24 tiếng chương 95 cái clip trời tôi chỉ ranh là đất của dân tôi đất ngoài ranh dân cư hiện hữu và đất chúng tôi hả thu hồi để bỏ mật quan không, không cả tất cả, cả nhà cả chúng tôi để dân tôi ở bên trường thịnh suốt 16 giờ này sống rất là lầm than là gì thu hồi rồi mà lại lại để cỏ mọc hoang lạ lạ lùng vậy tại, tại vì chưa chưa biết sao không đất chúng tôi là, là vừa mua rồi xong tôi thấy trái nó lật rồi yeah. Dạ. rồi không trả nợ trái tôi kinh doanh chúng tôi mà khi bây giờ tôi biết rõ ra đất tương này anh tôi đã thưa 16 tháng nay rồi yeah. Dạ. thành ra trong thời gian tôi thưa là không, không có ai dám lại làm cái gì hết dạ. vậy mà cái ông chủ tịch nào không biết ông Nguyễn Thành không, không hay là ai đó là chủ tịch thành phố nha dạ dạ, dạ ông chánh thanh tra quyền ở ở ở trưởng ở thanh tra thành phố ký giấy cho công ty trường thịnh bán sang cái đối tác khác trời đất ơi đất một cái nhà nhỏ mà một cái trò dịch hơn người ta đang hư không có quyền dính, dính liếu gì trong cái cái cái cái cục đất đó yeah. Dạ. mà đất tôi gì bây giờ thanh tra chính phủ đã về đã đã đã đo rõ ràng còn bảy ngàn bảy ngàn à, à, ba trăm bảy mươi mấy mét vuông dạ. Dạ. thân đất đó dư sức thu hồi để trả lại cho công ty cho cho dân tôi rồi dân quan tôi rồi bây giờ, bây giờ yêu cầu ông, ông phó, phó tướng chưa bệnh, bệnh đó, ông về dạ, ông phải coi chính xác về đất công ty trường thịnh thu hồi toàn bộ công ty trường thịnh để trả lại quyền lợi cho người dân chúng tôi chứ bây giờ đã, thành phố đã làm sai rồi trái một trăm phần trăm rồi rồi lên thanh hải đã làm sai dạ. ờ, ờ, rồi bắt thằng cam đã làm sai nguyễn đua lê quang đã làm sai thành phố rồi thì là làm tối rồi đưa ra kinh môn rồi còn, còn những cái gì tương thời để phải trách trách nhiệm phải giải, giải quyết phải nói, nói là thua rồi đó công ty nhân thần giả quyền lợi cho dân dân yeah. không, không phải mà nói một câu nói suông mà trong khi công ty nhân thành cũng là ở đô đô mới mới thêm là mời tập bốn lần dân thần tôi không nói hết dân tôi ra được khu phố một phường bình an yeah. Dạ. khu phố hai phường bình an là đô thị mới thủ thiêm còn, còn tôi là khu phố ba phường bình an cũng là chấm một phường bình an khu phố ba dạ. cũng là thủ thiêm tại sao không không nói đến dân chúng tôi coi dân tôi tôi cỏ rác hết dân chúng tôi ra đường rồi không không một tiếng nói nào hết không không một cái cái gì gọi là hết đúng pháp luật đó có khi, có khi có giấy giấy ở, ở, ở uh, trung ương gửi vô mà mà mà không không không thi hành rồi cái nó bỏ qua bảy bảy hai ba bỏ qua luôn yêu cầu phó thủ tướng chung mà mình phải làm rõ vấn đề nguyễn thành phong chủ tịch ủy ban nhân thành phố và nguyễn phước hưng chủ tịch hai nguyễn thành phong phương quỳnh an ba gì đó làm việc gì về vụ việc công ty dân thịnh ăn chia hay sao dạ đó nhân dân tôi á bên trường thịnh biết đó là mưa nào chống lưng cho công ty trường thịnh dạ để cho 22 hai hộ dân tôi mà tính đầu người là trên 100 hộ dạ. trên 100 người chứ không phải 22 hộ đó đâu dạ. gia đình nào cũng chín mười người mấy người ờ, ờ, ờ, con gái cha mẹ trong gia đình mình mà giờ này dạ. phải làm thang khốn khổ hoàn cảnh này cái đất, cái đất nước, nước này cái chuyện của trường thịnh của tôi chút xíu thì làm không làm được rồi mấy ông phải làm sao hỏi ông tổng bí thư nguyễn phú chứ tôi cái họng tôi là la lớn nhất ở thành phố hồ chí minh nè cái gì tôi cũng nói đó làm đúng sự thật đi thì tôi làm lên còn không làm đúng là à? tôi không kiên nể không kiên nể một ai mà bây giờ trường thịnh ờ, chưa xong rồi bước qua cái vườn rau lộc hưng nữa rồi chị nghĩ như thế nào <laughs> khổ rau, rau, rau lộc hưng cũng trái trăm phần trăm cướp đất đất nhà, nhà người ta mà muốn, muốn ờ, ờ, trước, trước khi mua, mua bán một cái nhà đó yeah dạ. phải thỏa thuận người ta giá cả như thế nào yeah. Dạ. thị trường đúng, đúng theo một mét đất, đất đó, là bao nhiêu người ta đồng ý, đồng ý. Yeah. Dạ. thì mới được, mới quyền, quyền mua. mua yeah. chứ không, không phải, là, là, là, là một một một, một cái, cái uh, uh, muốn, muốn là lại uh, <coughs> chính phủ ở Hoa Kỳ bên đây nè yeah. mua một cái nhà hoặc, hoặc mua một miếng đất nào đó chưng dụng yeah. thì phải trả cho người ta ví dụ cái nhà đó trị giá 500 triệu phải trả 5 tỷ bởi vì dân, dân ở, ở bên hoa kỳ này á muốn chính, chính quyền mà mà mà mà mà chính phủ mà mua nhà là là dân rất là mừng mừng yeah. giữa người dân với người dân mà mua cái chỉ giá chỉ có 500 thôi yeah. nhưng mà chính phủ mua là phải một tỷ Yeah. người ta đang nghĩ đời sống của người ta đi chỗ khác phải ổn định đi lại chỗ khác là phải công ăn việc làm đời sống người ta nhà cửa người ta phải rõ ràng Yeah. Còn Việt, Việt Nam, của mình, mình thôi. Việt Nam, Việt Nam của mình tôi làm một cái bằng chứng nè. Là hết tôi gia đình ra đường nói bây giờ là sáu con sáu cháu tôi ở ở bển bây giờ làm thang gia đình tôi là bây giờ còn ở bển là hai người đó. Còn những người già cả neo đơn ở đây một chính sách 65, 65 tuổi, tuổi là có tiền, tiền, tiền già. già rồi yeah. mà, mà 80 tuổi đổ lên là chính phủ quá cho, tiền già người đó, Rồi, phải uh, mướn thêm một người để giữ bà già đó hoặc ông già đó Thằng người ta cái cái cái cái đất nước tự do đất nước dân chủ còn đất nước của mình tôi không biết gọi lại là gì tôi cũng không hiểu nữa chỉ có đà áp bắt bắt bớ hay là cưỡng bức, bức hay là là là, đập phá nhà cửa ta hất ta ra đường ta làm than khổ sở đi sinh năng tại sao cái nước nước ta càng ngày càng càng lên còn đất ừ. nước nước của mình càng ngày càng lụng bại đúng rồi cũng do một cái âm chính quyền lãnh đạo làm vua đó mà không thể để cho dân phải làm than khổ sở thôi tại, sao, sao mà đời, đời lên thanh hải là, là, là, là tất cả những cái quan chức, chức mà, đương, đương đời, trước, trước nó cướp dạ. đất của dân tại sao không lâu lâu đạo ra thu hồi lại trả lại cho dân dân cái gì đất của dân dân còn trong ngoài thành đang trả lại cho dân toàn bộ như bên Bình Thiêm vậy bây giờ ba mươi mấy người đang ở Hà Nội mà họ đã cách đây ngày qua ngày kia gì đó mà cái kiểu nói chuyện chung chung là dân không chịu về nhưng nhất nhất định tết lại mà mà bây giờ ngày hôm qua đó là tôi thấy à, nguyên một cái đám công an thật sự gì đó nha nó dạ. ờ, ờ, ờ, bức những người dân qua của thị thiên nếu có tôi nó đó là tôi quyết chiến với nó rồi dạ. với lại cái dân dân dân dân Hà Nội đó mấy cái thằng hình sự đó công an đó nó biết biết tôi quá rồi dạ. nó biết tôi là nhiều trận ngoại rồi cái cái cái, cái mấy tháng vừa rồi á thành ra nó sợ rồi kỳ này nó biết nó, nó biết bà bảy không có ra là chắc nó cũng hơi hơi hưởng mà già kia thì vì thấy ờ, điều này nó cũng rất là hay lắm đó chị ờ, chị Yến dạ. là khi mà con người ta đã không sợ chết rồi á thì thì tự đương nhiên là nó giải quyết được nhiều vấn đề lắm <laughs> Không thể chết à. Tôi, tôi nhắc lại Tổng bí thư Nguyễn Nguyễn Trọng Thủ tướng Nguyễn Nguyễn Phú Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình Dạ Tổng nhận là cái Chiến này là giải quyết cái bên Thủ Liêm không mà không có bên Trường Thịnh của tôi đang còn ngày thôi Tôi quỷ cỡ nào Coi như người dân vào Ở mạng à, của tôi sẽ đổi, đổi biết bao nhiêu người có nhà có cửa tôi sẵn sàng luôn coi như à, nhà à, chính quyền mà đã ép người dân vào đường cùng rồi cái nhà là cái vấn đề mà quan trọng cái nhà cái đất là quan trọng của người dân mà TV cũng đọc ở trên báo mà dân làm báo đó thì TV256 cũng biết được rằng là ở bên ờ, Trung Quốc nè ở bên Mỹ nè ở bên Úc nè ở bên Pháp nè ừ gần như các nước hết á không bao giờ ai dám đụng đến nhà đất của dân hết á không bao giờ ai dám đụng đến nhà đất của dân hết đó. cái mảnh đất là nơi mà tổ tiên ông bà mộ phần của người dân đó không ai đụng hết chỉ ngoại trừ cái nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam này là người công an đó lại có quyền gọi là cướp đất của người dân để giao cho những cái tập đoàn đầu tư gì đó đại khái như vậy phải nói, nói là, là dân giàu mới mạnh, mạnh. cướp đất của dân giao cho một cái doanh nghiệp đó một cái công ty đó làm lại, ức chế cái đời sống của người dân đúng rồi tiêu diệt người dân đó chứ không phải nói là dân giàu dân giàu nào của cái tài sản tài tại sao cướp đầu tư cho một cái doanh nghiệp đó đó là bất công đó là độc tài đó là tiếp tay cho những cơn cơn nhũng còn um, tôi, tôi cũng nói ông tổng bí thư nguyễn phú trọng tại sao lên lên hải là một, một con sâu chúa một, một tên tội đồ mà không, mà không biết ông ông, ông, ông tổng bí thư nguyễn phú trọng hả hả làm như thế nào mà không nghe nói tới tên tên lê thanh hải Oh. Nếu không có Lê Thanh Hải làm sao cái, cái thành phố Hồ Chí Minh mạnh mẽ là thủ thiêm trường thành có cái việc cướp đất để xảy ra từ quận hai đến quận chín cướp hả chưa bây giờ giờ nói đó đó giờ nói bên bên thiên thiên như à, à, bên bên trường trường thạch thôi còn bên bên quận chính là cướp trắng luôn bây giờ ta cũng đi hà nội ta cũng đi biết rồi mà mệt mỏi rồi giờ ta cũng đối đáp với sinh ăn như dân dân thủ thiêm mình trường thịnh hôm nay nếu mà không giải quyết kể về cái sự mà bên, bên trường thịnh với vũ thêm với bên bên quận à, à, chính này kia đó nha trường thịnh với vũ thêm hồi đó nó cướp nó vô nó mỗi một lần đi cướp cấp của dân là đem mà à, xe xe cứu quả nè xe cứu thương nè nếu mà nào bị thương hãy thử xe đưa vào bệnh viện dạ nhà là nó đem cái cái cái, cái, cái gì mà gặp, gặp như vườn lao lộc luôn đó nó dạ. cũng ủi lại ủi càng rồi nó cũng dựng nhà dựng cửa người ta đó tại vì hồi đó, không biết sao mà bên thủ thiêm tại vì hai năm rồi rồi ừ. không không có cái hoàn cảnh không có cái vụ mà quay phim chiếu phim này đó, ờ, ờ, bây giờ tại bây giờ tiếng mà nếu mà chiếu phim lại cái hoàn cảnh mà bên thủ thiêm đập khá là cưỡng chế người ta thì kinh hoàng hơn lắm mà hơn luôn dường ra luôn hơn, hơn luôn kinh hoàng đấy cái, cái chú long long kia chú đi công tác mà vợ, vợ nhà nó có bầu, bầu. Mà nó, nó, nó vô nó cưỡng chế con vợ hả chạy ra dịch cản nhăn nó hả ấy hôn tay luôn dạ ghê rồi con nó bảo xe nó hả cảm nhăn nó cưỡng chế sắp sửa cưỡng chế nhà cửa ga cảm nhăn đồ nó gây sự ta hả um, công an dưới bên hình sự rồi này kia dưới bên bảo vệ này kia đàn áp đó sao mà bị thương tất vậy vậy thất khẩu tự nhận luôn dạ thất khẩu tự nhận rồi bên, bên ông, ông kia cũng là là công an bà nhà cưỡng chế ông ông vậy đó ông tỉnh quá ông thành cổ tự giận luôn luôn là bên bữa thêm á coi như có hai người con thi ờ, đó rồi bên bậu xe rồi bên cái bà kia nữa bên thu bà gì đó nữa trời ơi nhiều, lắm, nhiều hoàn cảnh lắm rồi, những người người ta mất nhà bây giờ cùng cùng khùng điên điên nè à. rồi trong mưa mà tức tức, mà lên tăng xong bị chết luôn hả nè quá, trời, luôn nếu, mà cãi về về bên thủ thiên thì quá, trời những chương trình là quá trời còn cái bài bà già mà mà quay bữa hổm đài TV VTV1 quay á bà là bà đâu nói bà bảy trăm à, à, chín mươi ba mét yeah. Dạ. trả bà một triệu một mét dê vuông yeah. Dạ. một triệu một mét vuông mà bà đã tới tới bà đi qua đó bà ở cái chậu dịch không có được cái cái cái, cái à, nhà gì nữa rồi bà chờ nằm bà cư bà chờ hoài chờ quỷ cái bà đi cái bờ bờ bờ quạt tối khác đài tivi vtv một quay quay có một lệ một lệ sao sao chết chết liền trời đất ơi không, không bị thuốc một triệu đó, như là con ở nhà cứ nấu cháo cháo cháo như muối thôi một triệu ờ, một triệu một mét vuông thì tính ra cỡ khoảng ba bốn chục đô la một mét vuông thôi ừ. ừ. mà thí dụ mà nhà mình có mà trăm mét vuông năm chục mét vuông thì tính ra có hai trăm đô la ý mười mét vuông thì uh, 10 mét, mét vuông thì 500 đô la <laughs> quá rẻ hả dạ dạ, dạ. À, à cho cho tôi nói cán, bộ, bộ lãnh đạo yeah. Dạ. là một cái gốc, gốc cho xã hội, là, là một cái căn cơ bài bản chặt chẽ hơn yeah công tâm phải phát quan phải năng động phải sáng tạo phải nhìn thẳng thắn sự thật yeah. nếu đời, đời chưa sai thì đời đương, đương thời bây giờ, giờ phải sửa chứ đừng, chứ đừng ngoan, ngoan cố mà phải, phải đe ở thành phố Hồ Chí Minh phải hoàn thiện giặt nội tâm mà phải cương quyết để yeah và các lãnh đạo, đạo phải tự, tự soi tự, tự sửa, coi mình, làm, làm có đúng, đúng hay là không, không. Yeah. Để cho lợi lợi quốc, quốc gia, dân, dân tộc, và phải trả tài sản nhà cửa đất của dân dân quan quan trường và thủ thiêm làm một cách công khai minh bạch rõ ràng để lấy lợi niềm tin của nhân dân mà phải kỷ luật nghiêm ở thành phố Hồ Chí Minh công bằng dân chủ dân giàu mới mạnh mới có dân sự dân minh chứ nói, nói là à, dân, dân giàu, giàu nước mới mạnh, mạnh. Dạ. cướp đất của dân, dân không trả lại nhà cửa cho dân dân dạ. dân còn còn đi sinh năng chứ còn gì nữa mà giàu dạ. cứ đi ở nhà thuê nhà mướn rồi cứ mỗi một lần đi ra hà nội lại tiền thuê tiền tiền thuê mặt đỏ luôn chị Yến ơi dạ à, theo um, ờ, TV256 muốn hỏi chị đó là chị uh, có nghĩ rằng uh, ông Nguyễn Phú Trọng uh, giải quyết được vấn đề này không thưa chị thì bây, thì giờ, bây giờ không biết tôi không nghe ông nói á tôi chỉ tôi chỉ thấy ông làm ngơ thôi chứ chưa nghe cái ông lên bài mà ra lệnh cho ông phó thủ tướng hòa bình là vâng. phải giải quyết toàn bộ cho dân dân mà cái đó là cái cái trách nhiệm của ổng chứ ổng phải lên tiếng chứ mà tại sao ổng phải không lên tiếng gì tôi muốn dân dân của chúng bản thân tôi muốn chính miệng ổng mà ra lên đài đúng rồi một sự công bằng đó đúng rồi đúng rồi cái trách nhiệm của ổng mà tại sao tại sao như TV256 hai cũng chờ đợi tôi không, không nghe, ông nói, nói nhưng mà tôi nghe ông ông, ông, uh, uh, thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yeah. cách dạ. đây trong trong vòng một tuần lễ nay ông có nói là ông sẽ ờ, chỉ đạo cho phó thủ tướng trương hòa bình và tổng thanh tra lê minh khái làm việc vụ trưởng thẩm nhật thủ thêm thì tôi muốn nói là nếu mà đưa hai ông này bắt buộc phải làm cho được việc chứ đừng chứ có đừng giao về thành phố tại thành phố ông chia hết trơn rồi mà bây giờ anh tưởng tượng lại là cái đất nước mình không biết làm sao đâu mà mà mà tôi nấu nói nữa mà bây giờ đó nếu mà ông Nguyễn Phú Trọng cũng tản lờ rồi ông Nguyễn Xuân Phúc cũng tản lờ rồi chị ờ, phải như thế nào bây giờ chị ờ, Yến chị suy nghĩ tại vì đó mấy đời trước á cái chuyện này nó xảy ra là mấy 16 năm rồi mà mấy đời à, trước à, không 22 dạ, năm rồi 22 năm rồi ừ. à. nhưng mà bây giờ mấy đời trước lại không giải quyết được rồi làm sao mà theo TV256 không có tin tưởng rằng là đời này sẽ giải quyết được đâu phải có cách nào khác chứ chứ cái cách tại này vì, tại à, dạ. tại vì à, lúc, lúc trước, thì giao thằng thổ ừ. thằng này ăn chia hết tới thằng kia đó, đó. rồi dạ thằng ca vô vô vô vô, vô ra ngoài đáp vô tù rồi. rồi thì bây giờ tôi mong kỳ này này chính là ở trung ương đứng ra để giải quyết thì tất cả những liên quan bên thủ thiêm đang tin tưởng vào ông phó thủ tướng Trương Hòa Bình đó coi ông giải quyết như thế nào với lại mình từ tháng 2 mà đến tháng 3 mà không <laughs> được nhược điểm thì chị chuyện bỏ mình thấy mình thấy ông tuyên bố mình thấy ông tuyên bố hùng hồn lắm mà là ông ông đưa củi vào lò mà củi khô củi ướt rồi ông cũng đưa lò vô lò mà sao bây giờ mà không giải quyết cái trường, trường hợp đưa ừ. củi vào lò lò rồi những tài sản bây giờ một trăm sáu mươi hecta của đồ đô mới được tìm ở đâu dạ ừ nào bán tất cả bán lên, lên Hải chúng ta vô bây giờ thu hồi tài sản mà mà mà mà mà bán một trăm sáu mươi hai đất tái định cư người ta mới đem về trả cho dân người ta nhưng mà mà đất ngoài răng bây giờ người ta không lấy tiền nữa em hỏi chị nè em hỏi chị nè mình đó thí dụ đó mình là cái vai trò của người tổng bí thư đi mình đã nói rồi trước toàn dân thiên hạ rằng là củi khô củi ướt tham nhũng là đưa vào lò đốt hết mà tại sao cái chuyện trước mắt này, rõ ràng như vậy là nó tham nhũng nó nó đầy ẩy người dân như vậy mà mình không đưa vào lọ rồi làm sao mà người ta tin mình được tại vì đâu mắc cái vụ lên lại nè dạ. không biết lên lên lại là một con sâu dạ. chúa một con bướm chúa nó hút máu nhân dân làm loạn nhân dân mỗi nhân dân tại sao từ dạ. lâu dạ. rồi tôi chỉ nghe nói tất tình ca hay là người ờ, này người nọ nhưng mà không lên không thấy ở đâu ông đang làm vị trí nào tôi đồ ở thành phố hồ chí minh là ổng là duy nhất đó ổng ổng rất nhiều nhất đó nó thiệt chứ là phụ thôi nói thiệt chứ ông ông chỉ làm trò cười thiên hạ thôi tại vì ông nói mà ông không làm cái chuyện mà tham nhũng trước mặt ổng mà có bằng chứng đàng hoàng nữa là người ta ngoài danh quy hoạch mà cướp đất của người ta ừ, cướp đất những cái đồng tiền của xương máu của người dân như vậy thì ổng phải có trách nhiệm ổng nói ổng chống tham nhũng là ổng phải làm chứ bây giờ nói nói nói củi khô củi ướt được cho vào lò hết mà bây giờ cái chuyện trước mắt như vậy mà không làm á, thì người dân còn coi coi trọng ông Nguyễn Phú Trọng nữa không người ta đâu còn coi trọng ông nữa phải không chị dạ dạ dạ đúng dạ, rồi yeah. Dạ, mình thấy mình thấy mình cảm thấy uh, hơi hơi bực tức đó tại vì ông hứa hẹn không mà chuyện Ở trước đó, đó không là ông Nguyễn dạ. nhiều lần rồi dạ những, những tên, tên lãnh đạo ở thành phố Hồ Chí Minh tên nào nào được trả hưởng lợi tài sản cho dân giúp giúp cho dân một đời sống ổn định cho nó làm tiếp dạ thằng nào nào không xong rút, rút quân nó đi đuổi nó xuống và chẳng những đuổi nó xuống mà tham thăm bao nhiêu phải đem dạ. ra ngoài hà nội dạ. mà trung ương cho nó vào tù hoặc là là là là là là là là đẩy vô lò không đi đúng rồi đó giờ tôi chưa thấy cháy <laughs> đúng rồi <laughs> chị nói rồi à? dạ phải phải mà, mà tụi nó bây giờ nó giàu lắm chứ đâu phải là nó nghèo đâu và khi mình trị những người tham nhũng đó đó phải phải lấy cái tài sản của quan tham đó để mà vô cái công quỹ để mà dùng cái công quỹ đó để mà trả trả tiền cho cái dân oan phải không dạ. nó cũng là điều hợp lý thôi cái cái bà mà thiện tâm đó bà vừa đi mãi giờ, giờ nghe nói, nói mà, mà cái lúc mà đi, đi ở sân bay có 3 tỷ mỹ kim ở trong trong trong cái đó thì em không không không biết mấy đó ở trong sân bay ở quốc tế này không cho bà vô nhưng mà, nhưng mà một bà, bà là, là, là, là một cái ký của chữ ký dạ. của Lê Thanh Hải yeah. là bà là con của Lê Thanh Hải đấy đó chữ ký của Lê Thanh Hải bao nhiêu là bà có bao nhiêu chị Yến ơi hiện tại bao nhiêu tiền của của Nhật Hoàng Vũ Thiên hiện tại đó ờ, hai chị em mình nói nha là cũng ờ, khá lâu rồi mà bây giờ nó đã là 32 phút rưỡi rồi thành dạ. ra mong rằng chị ờ, cỡ khoảng 5 phút nữa chị tóm tắt lại đi rồi tại vì đó dạ. sau cái phần tóm tắt này đó thì tại vì em muốn là uh, là trình bày cái bài viết mà ở bên dân làm báo đó nó dạ, có dạ. những hình ảnh tài dạ, liệu dạ, dạ, đàn nói, đàn dạ, dạ, dạ, dạ, câu nữa yêu cầu à, à, tổng bí thư nguyễn phú trọng hãy chỉ đạo phó sư tư trương hòa bình làm một cách triệt để nghiêm minh rõ ràng dạ. và trả lại những đất ngoài rằng của dân chúng tôi đất chúng tôi là đất ngoài ranh ba phường năm khu phố tên của em dạ bên dạ bên Cần Thịnh ba phường năm phố ngoài ranh mà mấy bà già từ hôm đó tới nay là một tháng mấy rồi một tháng mấy đi ra Hà Nội rồi đó à, một tháng mấy đi ra Hà Nội rồi đó biết bao nhiêu công sức của người dân mà đâu phải công, công sức không đâu trời, trời mưa, cũng đi, đi. Yeah. Dạ. trời, trời nắng đi trời nắng là bị rét là ừ, bị bệnh tật nữa bị bệnh mà ờ, trời mưa là mưa bằng bút là dạ. bốn người luôn tê người luôn cho mấy bả bả quá đau khổ mà theo dõi ngày nào nào cũng cho mấy bả quá đau khổ rồi cái hoàn cảnh đó người ta ăn uống khổ sở ăn cơm ăn cháo muối tiêu muối ớt rồi ăn rau đồ củ cải kho chứ không có tiền mua thịt cá ăn nữa cái hoàn cảnh đó bao nhiêu cái sự lầm than mà đã hai mươi mấy hai mươi hai năm rồi rồi, rồi cái không có đưa, đưa cho, lên mà đặng quẩn quẩn, quẩn à, vô hộp rồi rồi và phản đối bây giờ mới bà bỏ ở ngoài này ăn tết rồi chứ không có về chồng nữa bây giờ người ta bỏ người ta bỏ con bỏ cháu người ta ờ, mà phải đi ra đây sống giống giờ giờ dưỡng như vậy mà mấy ổng ở nhà cao cửa rộng ở chỗ nhà mỗi một lần mà năm giờ khuya mà mấy bà đã bắt chồng mời cưới dân cụ thêm rồi ông chồng ông cụ chồng đang làm gì ông đang sai xưa trong giấc mộng ông, có đau đớn những cái những cái dân quan hả những người dân quan mà khốn khổ người ta làm cái tâm tư ông như thế nào tôi dặn lên, lên nghe một cái nước mắt tôi còn chảy tất cả bà con bên đây không có dính líu gì trong cái bà con dòng họ trong công đó người ta phải khóc luôn chứ huống hồ gì ổng là một chủ đất nước rồi những người dân kêu quan quá như vậy làm cái gì ông nàng làm, gì rồi TV dạ, chị dạ, ông thủ tướng Nguyễn Phúc Phó thủ tướng mong dạ. mấy ông hãy thức tỉnh quay đầu là bờ giải quyết khẩn cấp cho dân trường thành phố Thiên đi dạ rồi TV ờ, xin ờ, mến chào quý anh chị em ha dạ à, thì sau cái đoạn clip này đó thì TV sẽ làm cái đoạn clip về uh, cái bài viết mà về mà cướp đất uh, của dân oan đó thì TV sẽ trình bày cho quý vị sau sẽ, sẽ cộng với cái clip này rồi thì uh, ờ, TV mến chào quý anh chị em chị nói vài tiếng lời chào đi dạ dạ à, à chào, à, rồi chào rồi thôi đó hả dạ vậy là chào rồi hết rồi đó hay là chị muốn nói thêm nữa à, nói mấy yêu cầu, yêu cầu ông, tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng yeah. hãy nhắc nhở phó thủ tướng Dương Hòa Bình yeah. Dạ. hãy giải quyết dân quan trường thịnh yeah. 22 dạ. hộ dân tôi đã 16 năm nay rồi yeah. Dạ. rất, rất sống rất, rất là tham khốn khổ dân giàu nước mạnh mà tôi đã, đã định cư Hoa Kỳ rồi ở chợ chậm sáu đứa con sáu đứa cháu tôi sống khốn khổ đừng đừng đừng có để tôi phải về chậm nữa Ờ, dạ. đừng dạ. để tôi đẩy xuống đường, để tôi la la làm đúng rồi chị lớn tuổi rồi đừng để nữa dạ mà một khi tôi đã xuống đường rồi á tôi không sợ tại ai nữa dạ coi cái chết nhẹ như long hồng thôi cầm đúng ở trước trước mặt mà bác dạ. tôi tôi chưa sợ cầm chứ đừng có cái chuyện gì xảy ra dạ, dạ. Ờ. đúng rồi trước sau cũng chết mà cái gì phải sợ đúng rồi đúng rồi ông hả là chủ một đất nước thì ông phải lo cho dân đúng chị nói thì đó đúng em thấy đồng ý tôi là một người bình thường lớn dạ. tuổi nhưng mà tôi có cái tâm yeah dạ. thấy những người dân, chịu không không nổi là con cháu người dân bình thường bây giờ chị có lời chào sau cùng đi bây giờ yêu cầu tổng bí thư nguyễn phú trọng nhắc nhở ông phó thủ tướng trương hòa bình và tôi cũng gửi gắm cho ông phó thủ tướng trương hòa bình và dạ. tổng thống giao lưu thái dạ. phải giải quyết dứt điểm cho dân qua trường thịnh chúng tôi đi chuyện trường thịnh chúng tôi có chút xíu trong lòng bàn tay của mấy ông trong lòng bàn tay của mấy ông mấy ông chỉ thu đất của dân thịnh trả quyền lợi cho nhân dân là được liền rồi tại vì một cái trường hợp là ông, thành phố nào chống lưng cho công ty trường hợp 15 năm nay là trái pháp luật một trăm phần trăm rồi yeah. Dạ. và dạ, giải giải quyết bảy bảy bảy ba ba theo cái cái của văn phòng chính phủ đưa ra đưa dạ, về thành phố mà thành phố không thi hành thì bây giờ cái thần bảy bảy bảy ba đó giờ, tôi khó cho ông phó thủ tướng trương hòa bình và tổng thanh tra lên phải phải giải quyết nhất điểm về bảy bảy hai ba thu hồi tài sản của công ty Trần Thịnh trả ngược lại cho nhân dân chúng tôi dạ. à, tôi cũng xin uh, à, chào à, à, bà con uh, đồng hương và và, và tất cả những những quan và thủ tướng tướng tổng bí thư nguyễn phú trọng thủ tướng nguyễn xuân phúc phó thủ tướng trương hòa bình và dạ, tổng thanh tra lê thái phải làm việc cho rõ ràng về vụ dân quan trần thịnh rồi là rồi là yến đừng để tôi về, nhà mà tôi xuống đường mà tôi la la làm lên rồi mấy ông mà mất mặt đó mà tôi đã về chồng một lần nữa là cái chuyện gì xảy ra tôi không biết đó tôi lại tòa án quốc tế tôi sẽ đứng đó tôi kêu gào hoài rồi dạ. ai kể tôi chưa biết dạ yeah. Dạ. kính chào, chào ông quá chúc yeah. Dạ. năm mới à, tất ờ, cả bà, con dân quan và, và đồng hương và và, và, và các, các chị uh, thanh tra ủng hộ ngoài trung ương yeah. năm uh, tốt đẹp dạ, sớm chào quý dân quan trường thịnh và thủ thiêm dạ, dạ. dạ. dạ. dạ. dạ. dạ. dạ. dạ. dạ. dạ. dạ